quãng đời học sinh chắc chắn ai cũng có ít nhất một đứa bạn thân tôi cũng vậy một tình bạn hơn 10 năm với thằng bạn chí cốt nhưng vấn đề thực ra nó lại là con gái chơi mày làm sao một hai ba ừ mày nè ừ vô một hai ba lại đây lại đây mày nè vô ừ một hai ba sao không được khí ừ hí làm google google google nhắm mắt ừ No, no. Được tao. Đưa đây cho Đứa nào Trai của tao này nha Mày chết Mày chết Nó gọi tao Mày chết với tao Mày đứng lại chưa Mày đứng lại chưa Mày, mày... Đừng đứng, đừng Đừng chết Mày chết Mày à Gì thằng bạn hana của tôi không khác gì một đứa con trai quá là mệt mỏi rồi bóng hôm nay thấy mình khác hôm qua nỗi buồn cũng trôi đi rất xa rất xa nghĩ trong đầu chỉ cần đứng bên nhau chẳng ngại khó khăn nào nước đồng dần lòng mình cứ hiên ngang đường đâu đằng nào cũng thế vui đi mai tính sau nếu buồn thì hát lên đi sẽ vơi rất mau khi buồn thì cứ ngân nga oh my god hát hát hát lên đi nói nói nói ra đi bày tỏ hết nghĩ suy đi ngại chi nói yêu nhau đi sống sống sống một lần chỉ sống sống sống một lần buồn hay vui cũng chỉ một lần được sống cứ sao không vui Rồi khúc này tới đoạn của Hana rồi Giờ này bà chưa tới nữa Thì Hana là bà chúa dây thun mà Thôi Chốt như này đi Mình cứ đi về đi Bà đến đây thế thì lần sau còn hối hận Con gái con đứa gì à, Ê nhưng mà Nói xấu gì tôi đó lỗi mọi người nha Tôi tới trễ Mình tập thôi Này còn ghế nha Ây da Ghế nó đau dữ Rồi vô nha okay, Bắt công okay. trước nè thế mỗi cũng chỉ một lần được sống cớ sao không vui cảm giác này là sao Chẳng lẽ Yêu Cái gì mà Yêu Yêu đương cái gì Tao với cả Hana không bao giờ có chuyện đấy đâu Tụi mày nó không có điên gì đấy Bình tĩnh, bình tĩnh Sáng ngày mai mình lên sớm Hẹn Hana tới chỗ vắng người cho đỡ quê Dựa vào sở thích của nó Hana nó thích uống Milo Mua thêm làm quà Khi nói thì dứt khoát, mạnh mẽ Thể hiện bản lĩnh đàn ông Khi nói thì dứt khoát, mạnh mẽ Thể hiện bản lĩnh đàn ông à. Hẹn tao xuống đây chị Ờ à, à, Mày uống đi Mày bỏ gì trong đây đúng không? Tao vừa mới mua đấy Sao bữa nay tốt vậy? Mày không muốn tao uống Ê bậy uống à. Bữa sáng cân bằng Mà sao hôm nay mày tốt với tao vậy? Nếu mày thích ấy Thì ngày nào tao cũng sẽ đối xử tốt với mày như vậy thôi à, Tao giỡn Giỡn Khùng uh, Hana Thật ra là tao... Tao có chuyện muốn nói với mày nè Thật à? à vậy là mày cũng... Tao có bạn trai rồi Hana Giới thiệu với mày, đây là Mon, bạn trai tao Còn đây là Winner, bạn thân của Hana Chào Winner Thôi tên lớp nha Ê, cái này là cái gì? cái này là cái gì tao thích chị đau răng mắc gì mày quan tâm thích cái gì kỳ cục vậy rồi cái này là sao còn cái này nữa cái này nữa là sao Rồi cái này nữa nè Mày có thể tránh xa tao một chút được không? Hả? Rốt cuộc là mày bị cái gì? Thất tình Bạn với chả bè Thích ai sao không nói tao tao chỉ cho Tao không cần Ăn nói tao vậy hả? Hả? Hả? bị làm sao vậy? em vẫn giữ vui buồn nơi để mong chờ anh kết đến có anh em sẽ kể anh nghe vì những ngày ta trái tim ít nhiều tổn thương chẳng dám vân vương Chẳng dám yêu ai thật nhiều Ring ring ring ring shipper giao hàng tới rồi em ơi Ding ding ding ding chỉ cần trả trái tim em thôi bởi tôi anh mời Anh không sao chuyện nắng chịu mưa ấy cũng không thích vì nắng vì trời nhưng chỉ cần đó là em Thì bao nhiêu khó khăn anh hứa sẽ không chịu thua Thì khi yêu đâu em muốn tổn thương Chẳng biết sẽ mất đến bao nhiêu lâu để yêu được nhau Thôi chẳng thể quên luôn là người yêu nhá Sự thật sẽ dắt đến đâu nơi ta chẳng phải Là một đứa của nhau đến mai về xôi Vậy đừng làm người yêu nhau nhé Cứ bên nhau segura. Milo Yo Quá đã Có bánh nè Có bánh luôn ta à, à. <laughs> à. Ngon đúng không? Mới nữa, mới nữa ừ. Bữa sáng tuyệt vời Quá ngon luôn đấy à, Hana Con có chuyện muốn hỏi Hana được không? Mối quan hệ giữa Hana và bạn kia là... Sao? ngon một cái nhau nữa hả đang yên đang lành tự dưng thứ khó ưa thì cũng tại bà đang là bạn thân tự nhiên đâu ra thằng bạn thân mới ý bà là mon đó hả Mon là bạn kiểu khác Winner là kiểu khác Sao so sánh gì được Nhưng mà thằng Winner nó đâu có nghĩ khác đâu Cái gì Đến lúc này thì phải nói chứ tay em Dù anh là thính giả nhưng vẫn muốn đi nghe em Anh muốn trở thành anh nắng vì Vì là mang em thêm hồng Vì cần vài giây đôi của em tại đây Cảm thấy chưa say thì cuối bài những replay Vì khi yêu đau em muốn tổn thương Chẳng biết phải mất em bao nhiêu lâu hiểu được nhau Người chẳng thể quên luôn là người yêu nhất Sự thật sự rất đến đâu nơi ta chẳng phải Làm một đứa của Ôi nhau Vậy đừng làm vậy sao cùng nhau khi chẳng là gì của nhau chỉ cần bên nhau như thế nhé cứ bên nhau thôi mà thứ cũng sẽ phải thay đổi chỉ riêng hai ta có thể cùng nhau khi chẳng là gì của nhau baby vì yêu anh thêm đâu sau bao lâu bên nhau em không nghe anh nói gì đâu baby là có mai sau Baby, đừng vừa yêu nhau Baby, mình làm ăn thua ngồi dẹp con đi Tập tành thì không lo Người thì không hát Người thì chật nhịp Tập tành gì nữa Nói chi Kenchi chi Hai người sao vậy Sắp tới ngày diễn tới nơi rồi Không tập trung gì hết vậy Xin lỗi nha, tôi có việc chút Hana Hana Rồi sao Rốt cuộc là hai người có chuyện gì Ê Ủa xuống, trước, xuống trước tôi hả Ê ê Winner nào, Winner nào? Ê Ê tôi cầm đèn sao tôi xuống nào, Winner nào? Winner Kira xin lỗi Cuối cấp rồi Việc học của Kira nhiều quá Với lại Kira nghĩ là Winner nên dành tình cảm của mình Cho bản thân của mình thì tốt hơn Kira xin lỗi Con biết là chúng ta đã không còn như trước nữa Hana cũng không biết nói sao nữa nhưng mà Hana muốn xin lỗi Mon Không sao Một chuyện sẽ ổn rồi mà Nhưng mà Hana phải hứa với Mon một điều Hana là thật hạnh phúc Biết chưa

chẳng là gì của nhau Baby nhau Vì yêu em thêm đâu Sau bao lâu bên nhau Em có nghe anh nói gì đâu Baby em nhau Vì yêu em thêm đâu Nếu nhục là sai màu Ta đã có mai sau Baby Đừng vừa yêu nhau Baby Mình làm anh thôi nha cho bạn này Cảm ơn à, Mình ngồi đây được không?